thôi Ra tạm em bố ăn cơm Cái chi Không muốn tắm Không tắm thì cũng phải ra rửa cái lơ đi cho được Cái tao Ơ cái con đi hay chứ nè Tụi ai ngủ nổi Cái tao Không tắm thì phải ra rửa lơ đi chứ Cái tí ra tôi rửa Mình cho phép các bạn inbox tán tỉnh và yêu thương tấm thân này của mình À không Nó thì gạo oai thôi Mình xin các bạn đấy Vợ anh là con chó bị cầm hút Bởi vì Em thích Hãy yêu cô gái có một bàn tay nhỏ Vì khi cầm gì cô ấy cũng thấy to Cô gái anh yêu Chỉ tới vai anh Tính cách khác thường Đôi hàng bị che giấu nỗi buồn Chẳng được xinh như ai nhưng vẫn luôn cười cô gái đi trước cúp nam bỏ rơi một người tuyệt vời như em Nghĩ là em lúc em và chẳng lòng Ai là nơi cái tình của em Đôi khi anh thích mặt em lúc ụ ụ Nhìn cưng xịu đáng yêu nhất vũ trụ Chỉ là đôi khi nên đừng buồn quá lâu Giận dài hại thân là bao già xấu nha mẹ em yêu em vì do chính nụ cười Nên anh muốn thấy em cười cười mới về sau tính anh đất thương con em không đủ mười Trời xin một Cười đã tắt Đằng sau nước trọn vẹn chẳng ngờ người đến sau hiểu rằng em đã sai nên làm yêu ngược lại ngày trôi mưa tháng nhìn nhau lạ lắm ở đời tình yêu cay đắng không ai đúng ai sai lan khói wanna do, you standing there by my side And now you come through, baby, for the last time It's been a long day without you, my friend I'll tell you all about it when I see Giờ này em ở đâu cả bầu trời này nhớ em đến mùa đã dần nhạt phai Trong gió chiều vương trong lòng tình 现在想起来会不会觉得很亲切？我只想要蜡烛封面好，再说声再见，遗憾感谢都会。抖音